Anh từng ngày vẫn nằm mơ về một ngôi nhà Ở một nơi chỉ có đôi ta Đây đã có anh và em xây từng câu chuyện Cùng sẽ chia về những ước mơ và cơn đau về lâu về sau hay về sau là đau đưa trái tim trên chiếc riêng trong lần vòng chẳng cảm nhớ về chuyện ngày xưa trong buổi trưa và mưa tư tức là nhìn bài ca cho con cả hai bên Không Thế để làm gì Để cho bố hai bên Con không thích à Sao been reading books of old, the legends. Tội thân em như tấm lúa là Yêu người chẳng thương lấy ta Cuộc đời Qua đất

我追。 love you You không love me Tát một phát là thấy bà khổ ngộ nhà you Mày đang giữ im thôi Để tao chạy vào tao ngó vào ấy <laughs> Bây giờ bây giờ ngó vào đi một 2, ba, Ngó vào, ngó vào Tao bảo, tao, tao bảo bật mày ngó vào đi ra chỗ này đẹp Ngó vào 1, 2, 3 Ngó vào project. Eee! Ayy, bang her with the text, she's my number one Rolling on my bed, girl Thật ra là mình sinh 2027 nhá các bạn nhá Các bạn đừng bảo mình 2K5 Thật ra mình 2K7 đấy

vẻ bề ngoài quan trọng thế sao à! lắm không nhỉ không nghe thấy gì cả không nghe thấy gì cả luôn á hả thầy bỏ thầy bỏ cái tai nghe ra đi đây đang dùng mic của máy đây có nghe được không không cũng không nghe được á bây giờ vứt cái máy hai cái tay nghe đều mà không nghe được thì nó chuyện gì bây giờ thế thì Hắt học quá à? bây giờ mình ngang bạn không cái gì á được chưa bây giờ được chưa bây giờ nghe rõ chưa ấy không nghe này cái gì luôn ấy không nghe này cái gì luôn á